sinh năm 1989 về tội giết người, trong cái chết của Linh Mục Trần Ngọc Thành. Hiện cũng chung chưa rõ vì sao lệnh khởi tố được ban hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, nhưng bản tin về vụ án chỉ mới được đăng tải vào ngày 2 tháng 2. Vụ việc xảy ra vào 19 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2022 và nghi phạm được cho là bị người dân có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ và giao cho công an địa phương ngay tối hôm đó. Bản tin của báo Công an Con Tum mô tả đối tượng Nguyễn Văn Kiên khai nhận là thành viên của gia đình giáo dân công giáo và thường đi lễ đọc kinh tại nhà thờ thuộc xã Sa Lông, huyện Ngọc Hồi. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Kiên sinh năm 1989, hung thủ giết linh mục Trần Ngọc Thanh. Khoảng khoảng 19 giờ vào ngày 29 tháng 1 năm 2022, biết tại nhà thờ bà Y mới thuộc thôn Giang Lố 2, xã Sa Lông, huyện Ngọc Hồi một điểm sinh hoạt của nghi thức tôn giáo của giáo dân, đang diễn ra nghi lễ do ông Trần Ngọc Thanh là linh mục giáo sứ nhà thờ Đắc Mốt, xã Sa Lông, huyện Ngọc Hồi chủ trì. Nên Kiên lấy một dao dài khoảng 40cm của gia đình đi đến nhà bà Y mới. Do thế đông người nên Kiên đứng ngoài đợi. Khoảng 30 phút sau khi mọi người ra về, trong phòng chỉ còn khoảng 20 người thì Kiên đi vào và dùng dao sát hại ông Thành sau đó Kiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi chỗ đàn piano ở gần bàn thờ chúa nên chạy đến dùng dao để chém. Tuy nhiên người này đã kịp dùng ghế gỗ tránh đỡ và chạy thoát. Người dân có mặt tại hiện trường đã khống chế, bắt giữ và lấy dao từ tay Kiên, đồng thời nhanh chóng đưa ông Trần Ngọc Thanh đi cấp cứu. Nhưng ông đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Con Tum phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an huyện Ngọc Hồi khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Văn Kiên để điều tra làm rõ động cơ, mục đích giết người và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bản tin viết. Tờ báo điện tử của Công an Con Tum đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Con Tum ra quyết định bắt ông này về tội giết người trong cái chết của Linh Mục Trần Ngọc Thanh. Vụ việc cũng được loan tải trên mạng xã hội là xảy ra trong lúc Linh Mục Thanh đang làm lễ giải tội ở giáo sứ Đắc ở Con tum. Thông tin đăng tải trên trang web của Giáo hội Con Thum, vụ việc xảy ra vào ngày 29 tháng 1 tại nhà thờ thuộc giáo xứ Đắc Một. Đây là hình ảnh hiện trường nơi xảy ra vụ sát hại. Linh mục Cui Giờ Trần Ngọc Thanh sinh năm 1981 tại Sài Gòn. Ông được thụ phong linh mục vào tháng 8 năm 2018 trước khi qua đời linh mục Trần Ngọc Thanh phục vụ tại giáo họ Salon, giáo xứ Đắc Mốt thuộc giáo phận Con Tùm. Nguồn tin của giáo hội đăng trên các trang giáo phận khác nhau cho biết cha Cruz Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh là phó sứ của Đắc Mốt. Thánh lễ đưa Trần được tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 1 tại tu xá Đa Minh, Con Thum và an táng tại tu viện Đa Minh ở Đồng Nai. Trên trang Facebook, luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội bình luận như sau. Cái chết đau đớn của Linh Mục là đầy nghi vấn và gây ra phận uất lớn trong lòng các sứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Con Tum nói chung. Tôi có nói chuyện với một linh mục trong khu vực và với một người là bà con của cha Thanh và sự việc đã được xác định. Cha bị chém hai nhát vào đầu, vỡ sọ và tử vong. Một người thầy khác đang lau bàn, bàn thờ, quay lại. Can cũng bị chém sượt đầu, dơ ghế lên đỡ cũng bị chém gãy ghế. Luật sư Lê Quốc Quân đã nói như vậy từ Hà Nội. Còn đức cha Aizo giám mục bộ phận Khôn Thum chia sẻ rằng ông bàng hoàng biết tin, không ngờ lại có một chuyện xảy ra như thế. Giáo phận Khôn Thum trích lời đức cha vào ngày 30 tháng 1 chia sẻ như vậy. Còn giáo phận Khôn Thum không chia sẻ chi tiết nguyên nhân tử vong của cha Thanh. Tuy nhiên, trên một số diễn đàn người công giáo, một số giáo dân đã chia sẻ hình ảnh vết thương nặng vào đầu của cha Thành. Tính đến chiều ngày 31 tháng 1 vẫn chưa có báo chí nào của nhà nước Việt Nam đưa tin về vụ sát hại này. Đây là hình ảnh Linh Mục Cui Trần Ngọc Thanh. Trang web chính thức của dòng Đa Minh và giáo phận Con Tum chỉ đưa cáo phó và tin tức về lễ tang, còn trang tin của công an Con Tum và báo Con Tum của chính quyền địa phương lúc đó chưa thấy đưa tin về vụ việc cũng như việc bắt giữ nghi phạm theo tìm hiểu của đài BBC tính tới 21 giờ ngày 31 tháng 1. Trong khi đó, một số trang tin công giáo tiếng Anh như Catholic News Agency và National Catholic đã đưa tin về vụ sát hại này. Trang tin của Việt Catholic.net dẫn lại lời Linh Mục Nguyễn Minh Nhật ở Sài Gòn rằng Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị chém bởi một kẻ thần kinh và không có động thái né tránh vì bất ngờ. Tuy nhiên, một số thành viên trên diễn đàn thắc mắc, công giáo cho rằng nghi phạm không phải là người bị tâm thần. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra bình luận như sau. Nguyễn Văn Kiên, kẻ này đã ra tay sát hại cha Cruz Trần Ngọc Thanh, trong khi cha đang ngồi tòa giảm tội ở giáo họ Sa Long thuộc giáo sĩ Đắc Mốc, Lây Ngọc Hồi, Côn Tùm. Theo một người thân cận của cha kể lại, hắn ta là một người bình thường, không bị điên, càng không ngáo đá. Nói ngáo đá đó là tin tức bịa đặt, sai sự thật. Từ lúc hắn ta chia tay vợ, thì thường lui tới chơi với những công an viên của xã. Hắn cũng đã bị bắt để điều tra sau khi chém Trà Thành. Nằm ở phía tây bắc của cao nguyên Trung Phần, đây là một vùng giáp biên có dân thừa thớt, đại đa số là người thượng nên hoạt động tôn giáo bị nhiều hạn chế bởi chính quyền. Hàng chục năm qua chịu nhiều sự bức hại từ chính quyền địa phương. Theo nhiều anh chị em hoạt động thiện nguyện cho biết, những vùng như thế này nếu lên để làm thiện nguyện mà không xin chính quyền tại đó thì sẽ bị kẻ lạ mặt tấn công vô cớ đến hình ảnh đám tang linh mục Trần Ngọc Thanh. Ở Con Tum, người ta kể ra ít nhất có 4 vị linh mục bị hành hung giữa Thanh Thiên, Bạch Nhật, mà điểm chung là những người đó đều bị chính quyền từng nhiều lần đe dọa trực tiếp hay gián tiếp. Cha Thành, một linh mục dòng Đa Minh, được thụ phong linh mục vào năm 2018, năm 2019 đã sung phong lên giáo sứ Đắc Mốt và lên phó sứ, và sau đó phụ trách nhiều giáo họ trong xứ trong đó có Đắc Xú là một nơi gắn bó với cha từ ngày lên nhận xứ. Tình yêu thương người nghèo, thương những em nhỏ vùng biên, nơi tới trường phải đi chân đất lội bộ cả chục km, nơi các em cơm ăn trộm với cơm trắng. Cha đã cố gắng tìm nhiều ân nhân, xin nhiều nơi bằng nhiều cách để mong sự quan tâm của họ tới nơi vùng xa mặt trời này. Giáo họ Sa Lồng chuẩn bị tách ra lên giáo sứ Cha Thành về quản nhiệm cách đây chỉ đúng một tháng. Mới đúng một tháng, cha còn chưa kịp nhớ tên của ban vệ trong giáo họ, thì làm sao gây thử oán cùng với ai? Cha Thành cũng không hề biết tên Kiên này là ai, càng không gây ra thủ oán với anh ta. Vậy mà anh ta lại tung những nhát dao, chát chúa vào vị mục sư tử vị đàn chiên này. Nhưng vì sao anh ta lại giết cha là một câu hỏi chắc chắn sẽ khó có câu trả lời. Hiện tại, tất cả truyền thông nhà nước đều im bặt một cách khó hiểu thường một vụ án giết người thì đám báo chí nhà nước chắc chắn không bỏ qua để chạy tin kiếm view, nhưng đây thì lại im. Mấy tháng trước, cha còn đang ở Đắc Sú, ân nhân ban tặng cho cha bàn đá và tượng thánh Cruz. Khi công trình hoàn thành xong thì một tuần sau cha báo tin cho chị ân nhân ấy là tượng thánh Cruz ở Đắc Sú bị chính quyền tới cầu đi sau nhiều lần đe dọa phải tháo rỡ. Đây là hình ảnh các nhân chứng đang kể lại sự việc với các cha trong nhà nguyện nơi xảy ra vụ sát hại. Chỉ còn chơ bệ tượng, cha không chịu khuất phục nên bị chính quyền cầu đi. Cha Thành phải xin tượng Thánh Cruz nhỏ hơn, chưa kịp thì cha đã bị sát hại. Phải nói rằng ở Tây Nguyên các hoạt động tôn giáo bị bức hại rất khủng khiếp. Những năm qua, những người theo đạo tiên lành phải chạy lánh nạn sang Thái Lan tị nạn vì họ bị chính quyền đàn áp thô bạo. Phật giáo như Bát Nhã ở Bảo Lộc, Lâm Đồng cũng bị chính quyền đàn áp, làm cho 400 tu sĩ phải chạy sang Thái Lan tị nạn chính trị và lập làng mai. Ngay cả mấy tháng trước ở Con Tum, có một linh mục bị đâm trọng thương và nhiều tu sĩ nam nữ bị chính quyền tấn công vô cớ như đâm xe hay ném đá. Ngay việc xây dựng một cái bếp của mấy tu sĩ công giáo cũng bị sách nhiễu đủ điều, bị chính quyền hoạnh hoẹ là chu chưa đủ tiêu chuẩn ABC thì dự định xây một nhà thờ của cha Thanh chắc là tôi không dám nhắc. Chắc chắn rằng chính quyền đứng phía sau vụ sát hại cha Thanh hay không, nhưng tôi tin chắc chắn rằng cha Thanh và kẻ thủ ác tên Kiên này không hề có xích mích hay thủ án với nhau. Không thủ án mà ra tay tàn nhẫn như thế, chắc chắn phải có động cơ nào. Ai giật dây đằng sau? Ông Phạm Minh Vũ đã đặt ra câu hỏi như vậy.